và đức phật mới nói thế này này các gia chủ khi cả hai vợ chồng muốn thấy mặt nhau trong đời này và cũng muốn thấy mặt nhau trong những đời sau nữa cả hai người cùng có niềm tin cùng giữ giới cùng bố thí cùng tu tập trí tuệ thì trong đời hiện tại được thấy mặt nhau và trong các đời sau các ngươi cũng được thấy mặt nhau à, như vậy cái bài kinh này Đức Phật nói đây là cái duyên vợ chồng đã, nha. cái duyên vợ chồng. Muốn được thấy mặt nhau, đời này thì thấy mặt nhau rồi, còn đời sau muốn gặp nhau nữa thì phải cùng nhau tu tập. Tối thiểu là phải được bốn cái này. Thứ nhất đấy, là tín, là cùng chung một cái đức tin, nghe không? cùng chung một cái niềm tin. Ví dụ cùng tin Phật, cùng tu theo đạo Phật. Chứ một người theo đạo công giáo một người theo đạo phật